to Bồ Tát vô biên thanh văn chúng cập những thiên thanh hiện duyên khởi quang minh đại xưng tinh tăng Phật sự phổ huân chư chúng sanh giai phan bồ đề tâm viện lý chư vọng nghiệp viên thành vô thượng đạo Nam mô hiên Cung Dường Bồ Tát Nam mô hiên Cung Dường Bồ Tát Nam mô hiên Cung Dường Bồ Tát Ma Ta Nam mô Đông Phương Giáo Chủ Tiêu Tái Diên Thọ Dược Sư Lưu Ly Quang Vương Phật Nam mô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 cùng nương ngoại lực của Đức Phật Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Bạch Thịnh Chư Chúng Đà Phát Tâm Bồ Đề chư thiên chư thần đồng nhau làm mồ pháp mê thầy chúng quỷ thần vì lợi ích của mình khởi tâm hoan nghi tinh tấn hộ trì theo oai lực phật vân tập về nơi pháp hồi hôm nay theo sự thỉnh cầu của chúng con và gia hộ cho chúng con. Kính cải bạch Tam Bảo Hôm nay, đệ tử chư Tăng chúng con vâng theo sự chỉ dạy trên Sư Phụ cùng sự cắt cử của Đại Tăng thành tâm cung đối Phật Đài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 để được hưởng quả phúc an lạc và hồi hướng cho nạn dịch Covid-19 sớm được hóa giải. Chúng con thỉnh chư Thiên Long Bát Bộ, Hộ Pháp Thiện Thần, chư Dạ Xoa La Sát, đẳng đẳng các chúng quỷ thần phát khởi từ tâm, hộ trì cho Phật tử cùng bà con nhân dân có duyên tu tập theo chương trình này được nhiều lợi ích cũng xin hộ trì cho đất nước được mưa thuận gió hòa, mùa màng tươi tốt, dịch bệnh tiêu trừ, nhân dân phấn khởi, dốc lòng tin kính tam bảo, bỏ ác làm lành, sống đời thiện lương, yêu thương giúp đỡ lẫn nhau. Chư Tăng chúng con cũng nguyện tinh tấn tu hành để hồi hướng công đức đến cho Pháp giới chúng sanh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 chúng ờ, mô thanh tăng thừa trụ chánh biện tri minh hành tung thiện thể thế gian giải vô thường sĩ điều ngự trường phu thiên nhân sư phật thể tôn nhân thi cung kinh nhất tâm kinh lễ chỉ á tâm mà đảnh na lệ ơi phật à, thiền à, danh xưng à, ca Yeah. cùng ờ, chư kinh tam bảo sinh thịnh chư thiên ngự trên cõi trời dục giới cùng sắc giới chư thiên ngự trên đỉnh núi núi con liên hoặc nơi hư dưới đường trên bờ hoặc nơi không bằng vàng gần đây xin thỉnh nội họp lại đây với nữ nam nào ngày đêm thường bố thí phạm những tài sản diệu thủ bưng từ vật thiên ca mâu ni đăng tình tình vô vi trong thiền chư ngộ pháp chẳng pháp nào danh nổi chính quá bảo như vậy là chỗ bố thù diệu mong với sự thần này được sống chân hạnh vô bệnh vô thường danh giác đoan chẳng thiền đạo sanh nổi chính quang bảo như vậy là chúa bao tu diệu mong với sự thần này được như vậy là chỗ thân này được sống chân hạnh vô vĩ như con kiến nhờ kiến cố chính tri đoàn lìa ba trói buồn là tánh kiến ngoại nghi luồng ca giới cấm thu ra khỏi bốn đọa sẽ không tao xấu trong nghiệp chính tăng bảo như vậy là châu lương viên giảng pháp siêu viện pháp đưa đến điện bàn tối thượng vô năng thần trình vẫn bao như vậy là châu vô thù diệu mong với sự thân này được sống chân hạnh phúc đức phật tượng vô chúng tự dùng diện tình quý như ngọn đèn ta bận trí chứng niên bản chính tăng bảo như vậy là chỗ vô thù diệu mong với sự thật này đường sống dân hạnh vô phạm chúng thiên nhưng nào cứ ngủ trên địa cầu người công trụ sẽ đạo mà chư thiên loài người thường cung dường tôn trọng mong với hành lành này đường sống chân hạnh phúc vạn chúng thiên nhân nào cứ ngủ trên địa cầu hoàng khi công chúa sư đã vâng tập về đây xin đồng tâm hoan để thành kính đảnh lễ thiên mà chư thiên loài người thường cung dường tôn trọng mong với ngày lành này được sống chân thân vô vọng chúng thiên nhân nào cứ ngủ đến địa cầu hoàng thế công tru sư đã vấn tập về đây xin đồng tâm hoan trì thành kiến đảnh lễ tăng đã như thân xuân hiện mà chư thiên loài người thường cúng dường tôn trọng mong với hành lành này được sống chức hạnh phúc nam mô phật bổn sư quỳ tụng sám hối để à, từ chúng con một lòng thành à, xin dài bay tội lỗi dây vì ngu tham dần đắc lên điều ăn à, không nói có dễ chiều đắm chìm biển khổ sóng mê bấy lâu lối đường đồi chính đồ muôn loài đều cùng thành Phật đời đời yên vui tâm đan lễ thập phương pháp giới thường trụ tâm bảo Chi tâm đảnh lễ Nam mô thập phương pháp giới Thượng trụ tam bảo chỉ tâm đảnh lễ Nam mô thập phương Pháp giới thường trụ tam bảo xa bà chẳng ngỡ được lâu dài sớm liệu tụng kính cửa phật đại hai 바바 Father. thỉnh đại chúng động quỳ gối hướng tâm phục nguyện nam mô tiêu tai diên thọ dược sư lưu ly quang vương phật nam mô thập phương pháp giới thường trụ tam bảo tăng đại chứng minh Tam bảo chứng minh nói thân hộ niệm Bồ Tát Thánh Tăng Phạm Vương Đế Thịnh Tử Thiên Vương Chúng Thiên Long Bản Bồ Hồ Pháp Thần Vương Nhất Thiên Thiên Thần Động Thủy chứng minh ủng hộ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 Nguyện cho Tô Quân kháng ninh tài bình thịnh vượng đất nước đẹp giàu dân tộc trung kiên tri đứng tròn đầy những tâm hoa lan toàn thể chúng con nương nhờ công đức này đường thân tâm thanh thái tai anh tật bệnh tiêu trừ oan khiên dương sạch Nguyện cho nạn dịch đang xảy ra tại các tỉnh thành trên đất nước Việt Nam cùng toàn thế giới sớm được không chế giam trừ và hóa giải các chúng sinh trong nạn nghiệp này được quay về nương tựa tam bảo tu theo chân pháp Nguyện đem công đức lành này hồi hướng cho chúng con cùng tất cả nhân dân Phật tự tu tập theo chương trình này. Được tăng trường phúc lành càng sự kiên tường oán kiên kết dài bền căn thuyền giảm gia quyền an kháng tâm bồ đề kiên cố tinh tận tu hành được bình an vượt qua đại dịch hồi hương cho càng hương linh giá tiên tiền tổ vong linh oán gia trại chùa vong linh có duyên với tăng ni phật từ chúng con cùng càng hướng linh anh hùng liệt sĩ chiến sĩ trừng vong đồng bào tử nạn được phát tâm giác tinh lìa chỗ tôi tâm khởi niềm từ bi xa rời đường khổ tinh sâu tam bao sớm sinh về nơi cõi phần an vui hồi hướng cho chúng chư thiên chư thần hộ trì cho Phật phạm cung các chúng hộ trì cho các Phật tự tu tập được tăng phước tăng duyên có thêm mọi lực tăng trường công đức bồ đề cầu vô thượng đạo khắp nguyện nghe ó việc ban khâm tất cả đức độ quần sanh phật pháp thịnh hưng tam đồ giới sạch na nam mô phật bồ bổn sư thích ca Thỉnh đại chúng đồng đứng dậy làm lễ hồi hướng. Con phu con đừng có bao nhiêu công tinh cờ